Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang xem chương trình trên kênh Sức khỏe và cuộc sống. Sau đây xin giới thiệu quý vị và các bạn bản tin. Tại sao sữa non alpha lipid lại có nhiều người sử dụng? Hiện nay nói đến sữa non không ai không biết đến sữa non alpha lipid của tập đoàn New Imid. Sữa non alpha lipid là nguồn sữa non từ bò, có hàm lượng kháng thể IgG rất cao. Ngoài công dụng là nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, thì sữa non alpha lipid còn giúp hỗ trợ phục hồi xương khớp chắc khỏe, ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, cải thiện tiêu hóa, ăn khó tiêu, buồn nôn, đầy hơi, trẻ biến ăn, phục hồi sức khỏe sinh lý, tăng tiết sữa cho mẹ mang thai. Hiện nay, sản phẩm sữa non Alpha Lipid tại Việt Nam đang được phân phối chính hãng với mức giá 1 triệu 296 nghìn đồng mỗi lon. Một người lớn sẽ sử dụng đủ một lon sữa non Alpha Lipid trong vòng một tháng hoặc có thể hơn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của người sử dụng. Với mức giá 1 triệu 296 nghìn đồng mỗi lon, mới nghe thì có thể là mức giá không hề rẻ so với các loại sữa thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay. Nhưng tìm hiểu kỹ hơn thì hiện nay sữa non alpha lipid lại có lượng khách hàng lựa chọn sử dụng vô cùng lớn và tái tiêu dùng rất đều đặn trong mỗi tháng. Để giải thích vấn đề này, thì trước tiên hãy điểm qua những thành phần quan trọng có trong lon sữa non alpha lipid này nhé. Thành phần đầu tiên phải kể đến đó là kháng thể. Mỗi một ly sữa non alpha lipid sử dụng mỗi ngày, tương đương 16 gram có chứa hàm lượng kháng thể lên đến là 300 mg. Lượng kháng thể rất cao này được bổ sung trực tiếp vào cơ thể mỗi ngày thông qua đường uống và hệ tiêu hóa. Đây là một trong những cách giúp tăng cường sức đề kháng nhanh và hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường và hoàn toàn an toàn cho sức khỏe cơ thể. Ngoài ra, kháng thể có khả năng thúc đẩy nhanh quá trình phát hiện và tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus, kể cả COVID-19, khi chúng xâm nhập vào cơ thể và trước khi chúng gây bệnh, trung hòa độc tố từ các yếu tố bên ngoài và ngăn chặn khả năng phát tán bệnh trong cơ thể. Bên cạnh đó kháng thể còn có khả năng kháng viêm, như viêm xoan, viêm phế quản, viêm đại tràng, dạ dày, viêm khớp, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm lành nhanh các vết thương. Nếu trẻ có lượng kháng thể cao, sẽ ít ốm vặt như ho, sốt, sổ mũi, viêm họng, ít bị ảnh hưởng bởi các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài, do đó giúp bé khỏe hơn, ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn vân vân. Người già là yếu tố dễ gây bệnh nếu được bổ sung kịp thời kháng thể thì khả năng chống lại bệnh tật và bảo vệ sức khỏe rất tốt, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành như hiện nay. Thành phần quan trọng thứ hai, đó là lợi khuẩn. Một ly sữa non alpha lipid có chưa tới một tỷ lợi khuẩn, lợi khuẩn giúp tiêu hóa khỏe mạnh, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa yếu, đau dạ dày, trào ngược, ăn uống khó tiêu hay đi phân sống. Khi sử dụng sẽ mang lại hiệu quả rất nhanh chóng. Ngoài ra lợi khuẩn giúp đào thải độc tố, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, tiêu hóa thức ăn nhanh, phù hợp cho các bệnh nhân như táo bón, ở chua, đầy hơi, trẻ em biến ăn, chậm lớn. Thành phần quan trọng thứ ba, đó chính là canxi. Canxi là khoáng chất rất quan trọng và cần thiết với sức khỏe con người. Với ly sữa non alpha lipid, mỗi ngày cung cấp hàm lượng canxi lên tới 1.000mg. Đây là lượng canxi cần phải bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Canxi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thần kinh và cơ, làm chắc xương khớp, chắc răng, giúp truyền dẫn lưu thông máu huyết, điều hòa nhịp tim và phát triển chiều cao ở trẻ em. Bên cạnh đó, việc thiếu canxi liên quan đến rất nhiều loại bệnh như đối với trẻ em còi xương khóc đêm giật mình đổ mồ hôi trộm đối với người lớn tuổi cao huyết áp xốp xương loãng xương da khô tê tay tê chân rụng tóc mất ngủ tiểu đêm chuột rút gai xương cột sống sỏi thận sơ cứng động mạch lão hóa tế bào thần kinh dẫn tới mù lòa ở người già thành phần quan trọng thứ 4 là các vitamin và khoáng chất trong một lon sữa non alpha lipid cung cấp với hơn 20 loại vitamin và khoáng chất rất thiết yếu khác nhau cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin nhóm B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamin D, axit folic, sắt, magia, biotin. Các vitamin và khoáng chất này giúp tham gia vào quá trình chuyển hóa tạo năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của các tế bào trong cơ thể và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe liên quan đến chuyển hóa như các bệnh về tim mạch, mỡ máu cao, cao huyết áp, mắt, hệ thần kinh vân vân. Thành phần thứ năm là công nghệ alpha lipid. Nhờ sở hữu công nghệ độc quyền alpha lipid nên giúp bảo toàn gần như nguyên vẹn các thành phần giá trị có trong sữa non. Ngoài ra công nghệ alpha lipid giúp cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh và cao các chất dinh dưỡng trong đó phải kể đến là khả năng hấp thụ kháng thể IgG khi đi vào cơ thể mà không bị phân hủy, tiêu diệt bởi axit dạ dày. Vì vậy với những thành phần quan trọng ở trên, khi bạn sử dụng sản phẩm sữa non-alpha lipid thì sẽ cung cấp một cách tổng thể và đầy đủ tất cả những dưỡng chất rất quan trọng cho cơ thể bạn. Nếu như để bổ sung riêng từng thành phần với hàm lượng tương đương với alpha lipid kể trên thì bạn có thể phải bỏ ra mức chi phí rất cao, gấp khoảng 5 đến 7 lần chưa kể là việc tốn kém về thời gian, công sức cho việc bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất này. Vậy sản phẩm sữa non alpha lipid có thực sự hiệu quả không? Nếu bạn không phải là chuyên gia về dinh dưỡng hoặc không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thành phần hay công dụng của sản phẩm sữa non alpha lipid thì có một cách nhanh nhất, chính xác để đánh giá công dụng của sản phẩm thông qua tham chiếu từ những người đã từng sử dụng qua sản phẩm sữa non alpha lipid. Một sản phẩm có chất lượng sẽ có một số đặc điểm như sau: 1. Khách hàng sẽ tái tiêu dùng sản phẩm nhiều lần, duy trì việc sử dụng sản phẩm một cách lâu dài. 2. Khách hàng sau khi sử dụng thấy hiệu quả sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè, người thân cùng sử dụng. 3. Nhu cầu sử dụng, mua hàng đối với sản phẩm sữa, non-alpha lipid ngày càng mở rộng là một minh chứng thiết thực về chất lượng sản phẩm đang được thị trường đón nhận một cách tích cực. Thế thì chi phí sử dụng sữa non alpha lipid có cao không? Mức giá sản phẩm sữa non-alpha lipid trên toàn quốc là 1 triệu 296.000 đồng mỗi lon đã bao gồm thuế VAT để đánh giá một sản phẩm rẻ hay đắt thì ta nên so sánh với giá trị mà nó mang lại cho khách hàng. Ví dụ, một người bị bệnh loãng xương, viêm khớp mãn tính, mỗi tháng đi bệnh viện khám bệnh và uống thuốc mỗi lần mất khoảng 2 đến 3 triệu, nhưng hết thuốc thì bệnh lại tái phát và phải đi bệnh viện lại. Nhưng sử dụng sữa non alpha lipid mỗi tháng một lon mất chỉ 1 triệu 296 nghìn đồng. So với số tiền bỏ ra cho uống thuốc và đi bệnh viện thì uống sữa non rẻ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó uống sữa non không những CA thiện bệnh xương khớp mà còn giúp cải thiện bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, kể cả người bệnh gút. Đặc biệt là nâng cao sức đề kháng, phòng dịch bệnh. Ngoài ra, với những khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa non Alpha Lipid lâu dài và gia đình đang có nhiều người cùng sử dụng có thể đăng ký thẻ thành viên Alpha Lipid để nhận được chương trình ưu đãi trực tiếp từ công ty. Cụ thể, công ty sẽ có mức hoàn tiền tương ứng với mỗi sản phẩm sữa non Alpha Lipid mua thành công và lũy tiến theo doanh số cộng dồn không giới hạn thời gian. Rất nhiều khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm sữa non-alpha lipid thấy hiệu quả cũng đã tham gia cùng giới thiệu sản phẩm tới mọi người tạo ra hệ sinh thái khách hàng sử dụng rộng lớn khắp cả nước, góp phần nâng cao thu nhập, sức khỏe cho mỗi gia đình.